Rơi từ tầng cao chung cư, cô gái trẻ tử vong. Một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi đã rơi từ tòa chung cư HH2A Linh Đàm Hà Nội xuống đất tử vong tại chỗ. Khoảng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 4, nhiều người dân tại khu trung cư HH thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi rơi từ tòa HH2A xuống đất tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Đến 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn đang ở hiện trường, chưa có người thân đến nhận. Trưa cùng ngày, một lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên và cho biết cô gái được xác định rơi từ trên cao ở tòa HH2A Linh Đàm. Hiện tại đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. Đây là kênh thời sự của Radio Net News. Tại đây chúng tôi cập nhật từng phút những tin nóng chọn lọc ở tất cả các lĩnh vực như xã hội, pháp luật, quân sự, thể thao, giải trí ở trong và ngoài nước đang được dư luận quan tâm. Thời sự Net News, sự lựa chọn của những người thạo tin. Rơi từ tầng cao trung cư, cô gái trẻ tử vong. Một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi đã rơi từ tòa trung cư HH2A Linh Đàm Hà Nội xuống đất tử vong tại chỗ. Khoảng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 4, nhiều người dân tại khu trung cư HH thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi rơi từ tòa HH2A xuống đất tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Đến 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn đang ở hiện trường, chưa có người thân đến nhận. Trưa cùng ngày, một lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên và cho biết cô gái được xác định rơi từ trên cao ở tòa HH2A Linh Đàm. Hiện tại đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. Đây là kênh thời sự của Radio Net News. Tại đây chúng tôi cập nhật từng phút những tin nóng chọn lọc ở tất cả các lĩnh vực như xã hội, pháp luật, quân sự, thể thao, giải trí ở trong và ngoài nước đang được dư luận quan tâm. Thời sự Net News, sự lựa chọn của những người thạo tin. Rơi từ tầng cao trung cư, cô gái trẻ tử vong. Một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi đã rơi từ tòa trung cư HH2A Linh Đàm Hà Nội xuống đất tử vong tại chỗ. Khoảng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 4, nhiều người dân tại khu trung cư HH thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi rơi từ tòa HH2A xuống đất tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Đến 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn đang ở hiện trường, chưa có người thân đến nhận. Trưa cùng ngày, một lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên và cho biết cô gái được xác định rơi từ trên cao ở tòa HH2A Linh Đàm. Hiện tại đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. Đây là kênh thời sự của Radio Net News. Tại đây chúng tôi cập nhật từng phút những tin nóng chọn lọc ở tất cả các lĩnh vực như xã hội, pháp luật, quân sự, thể thao, giải trí ở trong và ngoài nước đang được dư luận quan tâm. Thời sự Net News, sự lựa chọn của những người thạo tin. Rơi từ tầng cao chung cư, cô gái trẻ tử vong. Một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi đã rơi từ tòa chung cư HH2A Linh Đàm Hà Nội xuống đất tử vong tại chỗ. Khoảng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 4, nhiều người dân tại khu trung cư HH thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi rơi từ tòa HH2A xuống đất tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Đến 13 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn đang ở hiện trường, chưa có người thân đến nhận. Trưa cùng ngày, một lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên và cho biết cô gái được xác định rơi từ trên cao ở tòa HH2A Linh Đàm. Hiện tại đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này. Đây là kênh thời sự của Radio Net News. Tại đây chúng tôi cập nhật từng phút những tin nóng chọn lọc ở tất cả các lĩnh vực như xã hội, pháp luật, quân sự, thể thao, giải trí ở trong và ngoài nước đang được dư luận quan tâm thời sự net news, sự lựa chọn của những người thạo tin.